Bạn đã bao giờ hòa mình vào dòng người hâm mộ đổ ra đường sau mỗi trận đá bóng? Bạn có cảm thấy xúc động mỗi khi quốc ca Việt Nam vang lên trước mỗi trận cầu hay không? Đừng để tinh thần thể thao nằm lại trên sân cỏ, hãy vận động và trở nên khỏe mạnh hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đây cũng chính là sứ mệnh mà ứng dụng thể thao Upbeat muốn thực hiện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lười vận động là nguyên nhân dẫn đến 3,2 triệu ca tử vong mỗi năm, chiếm 6% tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Chỉ cần chăm vận động hơn, bạn đã có thể chủ động phòng tránh các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư hay stress và trầm cảm. Tuy nhiên, có đến gần 1 phần 3 số người Việt Nam trưởng thành và 80% số người trong độ tuổi vị thành niên không thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Điều này khiến chúng ta được xem là một trong 10 quốc gia lười vận động nhất trên thế giới Mục tiêu của Upbeat là giúp 100.000 người Việt Nam vận động thường xuyên hơn trong năm 2019 và 500.000 người trong năm 2020. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm 60% tỷ lệ tử vong do các bệnh lý có liên quan đến người vận động như tim mạch, máu mỡ, ung thư hay stress và trầm cảm. Upbeat giúp thể thao trở nên gần gũi hơn với mọi người bằng cách tạo dựng những thử thách tập luyện trên điện thoại thông minh. Có nhiều cấp độ luyện tập và bộ môn khác nhau để bạn lựa chọn, khi tham gia thử thách, người dùng có thể nhận được các giáo trình luyện tập cũng như cập nhật và chia sẻ kết quả tập luyện của mình với bạn bè trên cùng nền tảng. Sau khi vượt qua thử thách, người dùng sẽ nhận được quà tặng từ Upbeat hoặc từ các nhãn hàng và các nhà tài trợ thể thao khác. Tháng 12 năm 2018, Upbeat phối hợp cùng nhãn hàng thể thao Decathlon và Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thử thách 500 push-up Chương trình đã quyên góp được gần 4.000 chiếc áo ấm cho người nghèo và trẻ em vùng cao, dựa trên tổng số lần chống đẩy của những người tham gia thử thách. Tháng 5 năm 2019, Upbeat đồng hành cùng Saigon Children tổ chức sự kiện đi bộ The Step Challenge tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã thu hút được hơn 5.000 người tham dự, ghi nhận được hơn 10 triệu bước chân chỉ trong một ngày, đồng thời mở khóa thành công gói từ thiện 25.000 USD hỗ trợ cho trẻ em tự kỷ tại Việt Nam các sự kiện thể thao thiện nguyện như vậy vừa có ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng, vừa lan tỏa những thông điệp tích cực cũng như thúc đẩy người tham gia vận động nhiều hơn. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Abit hiện đã có hơn 10.000 người sử dụng và tập luyện thường xuyên. Tháng 3 năm 2019, Abit vinh dự giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp cùng Kawai do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức dự án đã và đang nhận được tài trợ từ các quỹ, lời mời hợp tác từ nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp cũng như chính phủ để tiếp tục hoàn thiện giải pháp của mình, từ đó cải thiện nhu cầu tập luyện của người dân Việt Nam. Chỉ cần duy trì tập luyện thể dục thể thao như một thói quen nhỏ, bạn sẽ nhận được những thành quả rất lớn trong tương lai. Chính vì thế, hãy cùng Upbeat năng động mỗi ngày.